có hay lòng anh mãi thương em đừng cách xa cho mi buồn đắm lệ giờ vì người đi mãi không về có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã có phải em vội quên đi tất cả hay sông thuyền thủy chung một bên đò em biết chân ngoài khơi xa bão táp có biết bao con tin phải lên đến về bên anh không một nào xong cả chỉ hiền hoài